ngoại ờ, cái này là hành ảnh sốt cây tứ các bạn giờ mình sẽ ờ, ăn thử cái quán dim sum bao bao nha coi nó như nào ha mình thấy lạ lạ định ăn thử cái đó sao à, các bạn ăn đây là sẽ được nhân viên cắt cái tờ giấy ăn bao nhiêu thì ghi vô ghi vô đây nè đánh dấu theo số lượng rồi

trắng rồi còn cái này là gì đó còn là mình miền bí đó nè đó à. đó mình miền bí các bạn các bạn biết trong đồng là các bạn nói gì không à, mình à, góc để bạn coi cái này là đây cái này là sắp tới Ờ, ờ, nước tôm cái này là ờ, xì dầu Trung Quốc đó bỏ vô không nhìn như mình đổ Trung Quốc không rồi cái này nước tôm xì dầu người đó đậu này là gì để mình coi cái uh, ốc tôm thịt nữa rồi à. tiên cái còn chân gà hai món sáu mấy cái nước này là không phải nước bốn đâu nha cái này làm đi cho chị rồi <laughs> ngon các bạn Thử lúc này không? Cái này là mình thắng số 7 nè à. Thử anh toàn Đấy, chút mình, giúp mình mổ một cái ra, mình cho bạn coi có gì cho nó chồng là ớt rồi nhưng mà cay cay không cay lắm chỉ he he thôi còn này chân gà cong nó mềm mập à không cong ừ. chọn mấy bạn mấy bạn các bạn các bạn nha xương cũng được là tới chân gà nè chân gà là ở trong ở ngoài cái lớp da nó ở bên trong thì nó có cái xương đó